Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay à, tôi muốn gửi đến anh em một cái bộ hột tài xỉu Chơi à, tài xỉu bịp Rất là hiệu quả Đó chính là việc chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu báo dung Khi tôi nói đến hột tài xỉu báo dung ở đây thì là muốn nhắc đến cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang nhé Có là bao soi dọi thử nước muối xong rồi ờ, cục hít thậm chí trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì cả nó không giống như là cái ờ, máy báo dung này đây nó cũng là một cái ờ, bộ hột tài xỉu báo dung nhưng mà đây là cái công nghệ của trước kia tôi gọi là công nghệ của năm 2018 còn bây giờ chơi tài xỉu ấy thì sử dụng cái bộ hột tại khi chúng ta đi chơi ấy, sử dụng những cái bộ hột báo rung nhưng mà hoàn toàn không tang chơi thì nó rất là hiệu quả hiệu quả như thế nào thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem tôi ờ, nói luôn này đây tôi không muốn nhắc đến bộ hột này nhé không muốn nhắc đến cái máy báo rung ờ, này bởi vì cái máy báo rung này là nó có tang anh em thì cũng biết rồi và đây nó là cái máy báo rung mà tôi muốn nhắc đến, ờ, đến ở đây nó có hai loại máy báo rung <clears throat> có thể chúng ta sẽ sử dụng một cái đây nó là một cái máy báo dung này đây nó là một cái máy đơn gọi là kết hợp cả dung và máy nó là một còn một loại nữa là nó sẽ kết hợp cả hai loại với nhau như này đây nó là hai bộ hai bộ riêng biệt như um, ở cái clip này thì tôi sẽ giới thiệu anh em về cái bộ báo dung uh, liền có à, xin lỗi báo dung uh, rời có nghĩa đây nó là cái máy thu sóng còn đây nó là cái máy để dung và cho chúng ta biết cách chơi thì rất là hiệu quả rất là đơn giản bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem khi em đi chơi tài xỉu ấy, đánh tài xỉu thì ờ, đưa được những cái đồ nó không tang vào thì chơi nó mới là hiệu quả đúng không bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho anh em À, về nước muối này. trước tiên tôi sẽ thử nước muối nó cũng giống như cái bộ hột kia thôi như bộ hột này tôi đang vào làm vào mặt à, lục nhé khi có lục lên thì nó sẽ rung cho chúng ta biết giờ tôi sẽ thử nước muối cho anh em xem đó hột nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé hoàn toàn không dính không hít gì cả là tôi à, vừa thử cho anh em về nước muối bây giờ đến cái à, tiếp theo tôi sẽ thử bằng à, dọi đèn cái này khi anh em đi chơi chỉ cần đưa bộ hột này vào thôi và khi nào nó lên mặt lục như đây bộ này là tôi đang làm vào mặt lục khi nào có mặt lục nó nổi lên nó sẽ dung chúng ta biết còn không có mặt lục thì nó sẽ không rung hoặc là nó sẽ rung rất là nhẹ cường độ rung rất là nhỏ đây tôi sẽ để luôn cả ba hột này anh em nhìn quan sát thật kỹ hột trong suốt giờ tôi sẽ ngửa ba mặt à, nhị lên bao cho anh em hột này là trong suốt như hột trợ. đây anh em nhìn hộp rất là trong luôn. bây giờ tôi sẽ thử ờ, test thử ờ, sự hiệu quả của cái bộ hồ tài xỉu này đây là cái máy báo dung. bây giờ tôi sẽ bật máy lên để chúng ta cùng biết ờ, cảm nhận cái nhịp rung của nó như nào khi nào có lục lên nó sẽ rung còn không có lục thì nó sẽ không rung hoặc là nó chỉ rung một cái nhẹ thôi như bây giờ chắc chắn là không có lục này. máy không rung hai hai ba xỉu đó anh em thấy máy rung không rung này có nghĩa là chắc chắn là có lục 100% này sáu như chén này là chén phản này đây gọi là chén phản bởi vì sao nó lên ờ, một hai sáu nó là có lục nó lên nhưng mà nó lại về xỉu trận này thì chúng ta đánh thì chỉ hòa tiền như trận này dung như này chắc chắn à, vẫn có lục rồi một trăm phần trăm có lục rồi hai con lục anh em nhé chính xác một trăm phần trăm luôn trận này cũng giống trận trước đây Ờ, bây giờ hột nó đã làm im như thế này thì nó không rung thì nào không rung có nghĩa là gì không rung có nghĩa là không có lục tôi khui khui đó một hai bốn không có lục nó sẽ không rung có lục thì nó mới rung và có lục tất nhiên chúng ta sẽ đánh lục tài như thế này đó, anh em thấy không thỉnh thoảng nó nháy một cái như thế này nếu như chúng ta nghi ngờ chúng ta có thể bỏ tôi sẽ khui chỗ này nhé coi như tôi bỏ chỗ này đi đó nghi ngờ chúng ta có thể bỏ không nhất thiết là chén nào chúng ta cũng ờ, đánh có những chén chúng ta vẫn cứ bỏ bình thường như chén này không có lục này vẫn là một hai bốn anh em như thế này không có lục nhé máy không dung hoàn toàn à, không dung một chút nào cả 2 4 5 đây là một chén phản nữa tôi vừa nói qua phản nữa là như nào có là nó không có ờ, không dung bởi vì không có lục không có lục lên nó sẽ không dung nhưng mà nó sẽ lên như thế hột ví dụ như là 245 hoặc là 443 hoặc là 554 những chén đấy chén phản nhưng tỷ lệ phản của nó thì không nhiều đôi khi thì cờ bạc thì tôi chúng ta đôi khi phải biết chấp nhận những cái chén và ờ, chén hên xui như chiếc này vẫn tiếp tục không có lục này một ba bốn này xỉu tám này vẫn không có lục anh em nhé bốn bốn một này cứ có lục cứ có lục là dung và dung là chúng ta đánh lục tài vẫn không dung không có lục chiếc này vẫn không có lục này. chúng ta sẽ đánh xỉu đó một một hai này. tiếp tục không có lục một hai năm như thế này vẫn không có lục à? vẫn là một hai năm à? đó anh em nhìn này, nghe không máy rung rất là mạnh nhé anh em nhìn cảm nhận từ rung đó, rung rất là mạnh đó. chắc chắn là có lục như theo tôi nghĩ chỗ này tôi chắn phải có như theo đánh giá của tôi có thể là có hai con lục à? bởi vì máy rung rất là khỏe chính xác không anh em 6 6 4 hai con lục liền về cách thức hoạt động ấy thì à, nó như thế còn cái cách bảo quản thì à, theo tôi nghĩ là cũng không cần phải à, dùng phương pháp nào bảo quản cả bởi vì sao Thế cái máy này bộ hột tài xỉu này và cái máy báo rung này thì khi anh em đi chơi chỉ cần không sử dụng nữa mình gói gọn vào và để vào cố định một chỗ không cần phải là ngửa mặt nhất hay là mặt lục lên để bất kỳ mặt nào cũng được ngược xuôi đều được hết nhé vừa rồi tôi hướng dẫn cho anh em về cái à, giới thiệu anh em cái bộ máy báo dung tài xỉu khi anh em đi đánh tài xỉu chơi tài xỉu bịp đây đó là một cái à, mẹo chơi tài xỉu hoàn toàn không tang được rất nhiều anh em à, sử dụng thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.